Thần Phật từ bi vẫn luôn dõi theo chúng sinh, nhưng đi tìm Đức Phật có thấy hay không thì lại phụ thuộc vào tấm lòng có chân thành hay không. 500 người mù đi tìm Đức Phật với tấm lòng chân thành và một tính tâm mạnh mẽ. Ánh sáng niềm tin đã dẫn lối cho họ và cuối cùng họ đã đạt được sở nguyện. Vậy còn với mỗi chúng ta thì sao? Làm sao có thể tìm thấy ánh sáng của Đức Phật trong thế giới trần tục ngày hôm nay? Xin mời quý thính giả đón xem chương trình hôm nay của chúng tôi Quyết tâm đi tìm Đức Phật Trong Kinh Hiền Ngô có chép lại một câu chuyện kể rằng Ở thành tỳ Xá Ly có 500 người mù Họ vì nhìn không thấy nên không thể làm được bất cứ công việc gì Chỉ có thể ăn xin sống qua ngày và bị mọi người kỳ thị Lúc này Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành Phật Tin Đức Phật xuất hiện ở thế gian đã truyền đến tay 500 người mù này trong tâm họ cũng tràn đầy hy vọng Họ tin rằng chỉ cần gặp được Đức Phật Thì mọi bệnh tật, khổ đau, phiền não đều có thể được hóa giải Vì vậy 500 người mù này đã bàn bạc với nhau Chúng ta nhất định phải đi tìm gặp Đức Phật Chỉ có gặp được Đức Phật thì chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng Người đứng đầu nhóm người mù này nói Đúng rồi, Chúng ta nên đi gặp Đức Phật, không nên ngồi đợi ở chỗ này và để Đức Phật đến gặp chúng ta. Mọi người thấy đúng không? Thế nhưng chúng ta làm sao để đi đây? Chúng ta cơ bản không thể nhìn thấy đường. Mấy người mù cùng lên tiếng. Người đứng đầu nói, nếu như mọi người thực sự muốn đi gặp Đức Phật thì nhất định phải nhờ người dẫn đường. Thế này đi, mỗi người chúng ta phải tìm cách để xin đủ một đồng tiền kiếm đủ 500 đồng tiền thì sẽ nhờ một người dẫn chúng ta đi. Trải qua ma nạn, 500 người mù không thay đổi ý nguyện. Mọi người nhất trí và cùng nhau đi xin tiền. Nhiều ngày sau, phải chịu đựng không ít gian khổ thì 500 người mù này mới kiếm đủ 500 đồng tiền. Họ dùng tiền này để thuê một người dẫn đường. Người dẫn đường đi ở phía trước, người phía sau cứ nối đuôi nhau, người này giữ chặt áo của người kia mà đi. Một đội ngũ thật dài quanh co uốn khúc, trông cũng rất hùng tráng. Họ hướng đến nơi Đức Phật đang ở là thành xá vệ mà đi, một con đường dài thật là gian khổ. Nhưng càng đi thì trong tâm họ lại càng sáng, bước đi dường như cũng cảm thấy nhẹ hơn. Thế nhưng khi đến nước Ma Kiệt và phải băng qua một con sông, người dẫn đường thấy đường đi quá gian khổ nên kiếm cớ và trốn mất. Những người mù cứ chờ mãi và cuối cùng không thấy người dẫn đường quay trở lại nữa. Lúc này họ hoảng sợ nói, tâm huyết của chúng ta đều uổng phí rồi. Người kia đã bỏ mặt chúng ta rồi, bây giờ biết phải làm sao đây? Thử thách nhân tâm. Đang lúc mọi người hoang mang lo sợ, tiếng thoái lưỡng nan, thì người đứng đầu nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy, lại để cho mọi người tay trong tay hướng đến chỗ đó mà đi. Đi được một lúc thì đột nhiên họ nghe thấy có tiếng chửi mắng, đồ. Này, mắt mù à, những cây con của ta đều bị đạp chết hết rồi. Ôi, thật sự xin lỗi, chúng tôi thật sự là nhìn không thấy. Nếu thấy thì chúng tôi đã không dám làm vậy. Người tốt bụng ơi, xin Ngài phát tâm từ bi chỉ cho chúng tôi đường đến thành xá vậy. Tiền của chúng tôi đã bị lừa hết rồi, phải đợi sau này chúng tôi mới định bù cây con cho ngài được. Chúng tôi nhất định sẽ không đuốt lời. Chủ ruộng nhìn thấy 500 người mù này quả thật là đáng thương, thở dài một tiếng rồi nói, được rồi, các người đi theo tôi. Tôi tìm người dẫn mọi người đến thành xá vậy là được rồi. Hôm nay gặp được người tốt rồi. Những người mù vừa mừng vừa sợ, không ngừng nói tạ ơn. Chủ ruộng phái người dẫn 500 người mù này tới thành xá vậy. Khi đến nơi họ chưa kịp vui mừng thì lại nghe nói là Đức Phật đã trở lại nước ma kiệt rồi. Nhất tâm hướng Phật, nhóm người mù vô cùng thất vọng, lại quay lại đi về nước ma kiệt. Trên đường đi lại chịu xiết bao khổ cực, thật vất vả lắm mới đến được nước ma kiệt. Ai ngờ khi vừa đến nơi thì lại nghe nói Đức Phật đã trở về thành xá vậy. 500 người mù tuy đã trải qua biết bao vất vả nhưng vẫn kiên định vào niềm tin của mình. Vì vậy họ lại một lần nữa quay trở lại thành xá vệ. Họ hạ quyết tâm nếu không gặp được Đức Phật thì sẽ không ngừng lại. Đáng tiếc là đến thành xá vệ rồi nhưng cũng chưa thể gặp được Đức Phật. Vừa tới nơi họ lại nghe nói là Đức Phật đã trở lại nước Ma Kiệt. 500 người mù không còn cách nào khác đành phải quay lại nước Ma Kiệt. 500 người mù này đã đi qua đi lại tổng cộng là 7 lần. Đức Phật nhìn thấy thiện căn của họ đã thành thục, liền ở tại thành xá vệ mà chờ họ. Khi 500 người mù này tới nơi, họ quỳ lạy Đức Phật và nói, Đức Phật cứu khổ cứu nạn. Xin hãy ban cho chúng con ánh sáng, xin hãy để chúng con thấy được sự từ bi vĩ đại của người. Đức Phật thấy tâm thành kính của họ liền nói, các con thật thành kính, tính tâm kiên định lặng lội đường xa đến đây. Ta sẽ ban cho các con ánh sáng nhìn thấy ánh sáng nhờ sự từ bi của Đức Phật. 500 người mù vậy là lập tức có thể nhìn thấy ánh sáng, họ đều tạ ơn Đức Phật, tạ ơn Đức Phật từ bi vô lượng. Xin Ngài thọ giới cho chúng con, chúng con nguyện đời đời đi theo Ngài. Đức Phật nói, tốt rồi, các đồ đệ của ta. 500 người mù đã trở thành đệ tử của Đức Phật, tinh tấn tu hành, cuối cùng đều trở thành A-la-hán. 500 người mù này tuy mắt không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ là một màu đen u tối, nhưng tâm của họ thì lại vô cùng trong sáng. Họ dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn dám bước về phía trước, chỉ giữ trong mình một tính tâm mạnh mẽ, tin rằng Đức Phật Từ Bi nhất định sẽ cứu độ được họ. Thần Phật Từ Bi vẫn luôn dõi theo chúng sinh, nhưng đi tìm Đức Phật có thấy hay không thì lại phụ thuộc vào tấm lòng có chân thành hay không. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Đội nhân không phân giàu nghèo, ông trời trừng phạt không kể tình thân Đức Phật từ bi, đội nhân không kể giàu nghèo, chỉ cần có tâm hướng thiện, chân tâm học pháp tu luyện Thì Đức Phật sẽ tìm mọi cách để cứu độ Bà La Môn tự cho mình là chúng người đệ nhất Có một câu chuyện cổ trong Phật giáo kể rằng trong các đệ tử của Đức Phật Thích Ca có một người tên là bà Tất Tra. Anh vốn là người thuộc bà La Môn Giáo, luôn được coi là giai cấp đặc biệt. Có một ngày, Đức Phật mới hỏi anh rằng, con từng là người của bà La Môn, bây giờ tính tâm kiên định với chính pháp của ta. Từ khi đi theo ta xuất gia học đạo đến đây, người của bà La Môn có khiển trách con không? Bà Tức Tra đáp, thưa có. Đức Phật, họ khiển trách rất ghê gớm. Họ nói bà La Môn là chúng người tôn quý nhất, là từ trong miệng Phạm Thiên mà sinh ra, những chủng người khác đều là hạ đẳng. Họ trách con đã từ bỏ chủng người thanh tịnh mà gia nhập vào giáo đoàn của Đức Phật. Đức Phật khai thị Đức Phật đã sớm biết chuyện này, Ngài nhẹ nhàng giải thích. Bà tất ra, xã hội bây giờ phân chia chủng tộc giai cấp, có sát đế lợi, bà la môn, vệ xá, thủ Đà La vân vân. Nói về nghề nghiệp thì có chính trị, tôn giáo, thương nghiệp, lao công, điều này thì cũng dễ hiểu. Nhưng nếu lấy điều này để hình thành giai cấp, giải thích sự ưu việt của giống người thì tuyệt đối là sai lầm. Bất kể là chủng người nào đều có thiện có ác. Ví dụ như trong chủng người sát đế lợi cũng có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối, hung ác, tham lam, tật đố, oán hận, ta kiến những việc này tạo ác nghiệp rất nhiều. Trong bà La Môn, vệ xá, thủ Đà La cũng không thiếu người hành ác. Hành vi bất thiện sẽ có quả báo cho hành vi bất thiện. Tuy nói là chủng người bà La Môn cũng không thể tránh khỏi luật nhân quả. Nếu như bà La Môn không có người hành ác thì nói đó là chủng người đệ nhất cũng được. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Người hành thiện sẽ có thiện quả, cái này không giới hạn cho bà La Môn Chủng tộc nào thì cũng đều giống như nhau Tu thành chánh quả mới là thanh tịnh thực sự Đức Phật nói thêm Con nhìn xem bà La Môn ngày nay mà so với thời cổ đại là không có giống nhau Họ lấy vợ sinh con cũng giống như người bình thường Họ nói là chủng người phạm là trong miệng của Phạm Thiên sinh ra Cái này là nói sàng bậy Bà tất ra còn phải biết, bất kể là chúng người nào, cạo đi râu tóc, mặc pháp phục, tinh tấn tu đạo, thì đều có thể thành tựu thánh quả. Thành tựu thánh quả thì gọi là A-la-hán. A-la-hán mới thực là trong sạch, đó mới là đệ nhất. Các tôn giáo khác tìm cách hãm hại Đức Phật. Sau khi Đức Phật nói pháp này không lâu, những người của bà La Môn và các tôn giáo khác ở thành xá vệ thấy tăng đoàn của Đức Phật tăng lên nhanh chóng. Họ vì vậy mà ghen ghét tật đố không thể chịu được. Họ muốn tìm cách để vu oan hãm hại Đức Phật. Họ dùng tiền mua một thiếu nữ tên là Chiến Già, nói cô ta đi theo tín đồ vào thành xá vệ, đến chiếc viên tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Có một lần sau khi nghe giảng pháp và trở về trong thành, Chiến Già mặc một bộ quần áo rất xinh đẹp, tay cầm hoa tươi, sau đó đi đến chiếc viên tinh xá. Cô ta len lén dừng chân ở bên ngoài tu viện Sáng sớm ngày hôm sau Dân chúng thành xá vệ đi đến trích viên tinh xá Để lễ bái Đức Phật Lúc này chiến già liền từ hướng của trích viên tinh xá Mà đi ngược lại đối diện với họ Mọi người hỏi thăm cô ta Cô ta nói rằng Hôm qua cô ta ở trong chánh điện của trích viên tinh xá Âm mưu bị bại lộ Sau khi chiến già nói như vậy thì khoảng 7, 8 tháng sau Cô ta mang một cái chậu gỗ để ở trong bụng giống như là có bầu. Một ngày nọ, khi Đức Phật đang thuyết pháp, cô ta ăn mặc son phấn cùng với cái thai giả và cũng lẫn vào trong đó để nghe. Sau đó cô ta đột nhiên đứng dậy và trách móc Đức Phật. Ông thuyết pháp thì thật là giỏi, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi ông, ông và tôi đã phát sinh quan hệ vợ chồng, vì sao đến bây giờ mà ông không lo đi chuẩn bị phòng sinh đi? Ông bỏ lơ không quan tâm tôi, thật là không có tình nghĩa. Chiến già nói xong thì những người ở đó đều bị sốc. Tuy nhiên Đức Phật vẫn uy nghiêm bất động. Lúc đó, cái chậu mà chiến già bỏ trong bụng đột nhiên bị rơi xuống đất. Mưu kế ác độc vậy là đã bị vạch trần. Cô ta lúc này mới xấu hổ, ôm đầu mà chạy ra ngoài. Đức Phật vẫn coi như là không có chuyện gì và tiếp tục giảng pháp. Chấp mê bất ngộ sau khi âm mưu bị bại lộ, đám người kia vẫn chấp mê bất ngộ, họ vẫn muốn dùng nữ nhân để hãm hại Đức Phật. Trong đám người đó có một thiếu nữ tên là Tôn Đà Lợi. Thủ lĩnh của nhóm người này dặn dò Tôn Đà Lợi sớm tối ân cần ra vào chích viên tinh xá. Mấy ngày sau họ dùng tiền mướn mấy kẻ hung ác. Trong một đêm nọ, ngay lúc Tôn Đà Lợi đang đi đến chích viên tinh xá thì bị mấy người này nhảy ra sát hại tử thi bị ném vào đống rác ở cạnh chiếc viên tinh xá. Ngày hôm sau, mấy người trong nhóm tôn giáo này mới hướng chính phủ mà báo cáo, thỉnh cầu điều tra. Và kết quả là khi đến gần chiếc viên tinh xá thì phát hiện ra tử thi. Đám người tôn giáo này mới tuyên bố rằng Tôn Đà Lợi và người trong chiếc viên tinh xá có hành vi không trong sáng, rằng Tôn Đà Lợi đã bị hại, nhất định là vì có quan hệ bất chính. Đức Phật sau khi biết được việc này thì cho một tỳ kheo ra nói với dân chúng, sát nhân là hành vi hung ác, sát nhân là tội không thể tha thứ, vừa mới giết chết người, giờ lại vu oan cho người khác, đây là phạm vào tội sát nhân và vọng ngữ. Tạo ác nghiệp lớn như vậy, sớm muộn rồi cũng sẽ bị ác báo bất hạnh. Lập tức nhận quả báo. Vua Ba Tư Nặc của thành xá vệ là người rất tin vào Phật Pháp, ông không dám hoài nghi sự bất tịnh của tăng đoàn. Ông ra lệnh cho đại thần phải nhanh chóng tìm ra sự thật. Không lâu sau, những kẻ hành ác kia sau khi nhận được tiền công sát nhân, chúng vào quán rượu chè chén, chơi oản tù tì uống rượu. Bởi vì chia tiền thưởng không đều, nên phát sinh cãi vã tranh chấp, vì vậy mà cả nhóm đều bị bắt. Cuối cùng khi bị tra khảo thì chúng đã khai ra nhóm người tôn giáo kia Vua Ba Tư Nặc đã hạ lệnh bắt nhóm người tôn giáo kia và tuyên phạt nghiêm khắc tội xúi dục người khác sát nhân. Sau đó nói rõ ra sự thật cho mọi người dân đều biết. Vì vậy mà mấy tôn giáo kia ngày càng bị người dân bài xích, ngược lại đối với Đức Phật thì lại càng ngày càng tôn kính. Trời trừng phạt không kể tình thân. Thực tế, Phật Pháp Hồng Truyền là không ai có thể phá hoại được. Bất luận ai mà can nhiễu thì chính là mắc vào đại tội của vũ trụ, chúng thần đều sẽ không ân xá. Thời Đức Phật Thích Ca truyền Pháp, cha vợ của Ngài cũng không nghe lời khuyến thiện mà làm nhiều việc phá hoại, cuối cùng thì cũng bị trời trừng phạt. Vậy mới nói, Phật Pháp từ bi nhưng cũng rất nghiêm túc. Trời trừng phạt là không đói tình thân. Khi Đức Phật đến giáo hóa ở thành câu lợi, thành chủ thành câu lợi là vua thiện giác, vốn là cha vợ của Đức Phật bởi vì ông biết Đức Phật đã từng bỏ con gái ông để xuất gia học đạo, vì vậy mà trong tâm có phần căm giận. Khi Đức Phật trên đường đi khất thực, ông đã ngăn cản trên đường với thái độ ngang ngược. Hơn nữa, ông còn nói với Đức Phật, ngươi còn mặt mũi nào mà dám đến thành của ta khất thực. Ta sẽ hạ lệnh cho dân trong thành không cúng dường cho ngươi. Ngươi không muốn quốc gia, không muốn phụ vương, không muốn vợ con, cứ như điên cuồng muốn vào núi tu đạo Lương thực trong thành ta tuy nhiều, nhưng ta sẽ không cấp cho một người không muốn quốc gia, không muốn phụ vương, không muốn vợ con. Ta muốn ngươi phải lập tức rời khỏi nơi đây. Đức Phật khuyến thiện Đức Phật nghe vậy thì hiền hòa giải thích, xin Ngài đừng trách tôi, theo lời Ngài nói thì Ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi xuất gia cũng không phải là không muốn quốc gia, không muốn cha mẹ, vợ con mà là tôi coi thế giới giống như là quốc gia của tôi, coi tất cả chúng sinh giống như là cha mẹ, anh em, vợ con của tôi. Như vậy mới không phụ lòng sở nguyện của tôi, Ngài là thành chủ thành câu lợi, Ngài nên yêu mến người dân toàn thành phố, còn tôi là Phật Thích Ca ở nhân gian, tôi nên yêu mến tất cả chúng sinh. Ngài có lòng thương con, tôi rất cảm thông cho dụng tâm của Ngài. Nhưng Ngài ở trước mặt Phật những suy nghĩ này cũng nên sớm bỏ đi. Xin Ngài hãy suy nghĩ cẩn thận một chút, Ngài sẽ hiểu rằng thành phố cũng không phải là của Ngài, lương thực cũng không phải là Ngài một mình sở hữu, cái Ngài sở hữu chính là hành nghiệp thiện ác. Dân trong thành, lương thực, Ngài có thể bỏ đi trong một ngày, nhưng hành nghiệp thiện ác thì sẽ mãi theo Ngài. Ngăn cản Đức Phật độ nhân, chịu báo ứng mất mạng Vô thiện giác nghe Đức Phật nói xong mà vẫn không tỉnh ngộ, ông vẫn vô lễ với Đức Phật. Đức Phật không ghi hận trong lòng, nhưng ai tạo nghiệp thì người đó phải chịu. Chưa tới 7 ngày sau, vô thiện giác liền mắc bệnh mà qua đời. Đức Phật truyền Pháp không kể giai tầng cao thấp, không phân biệt chủng tộc, chỉ cần một lòng hướng Phật thì đều có thể tu hành. Ngược lại, những ai cố tình phá hoại Phật Pháp